xin chào mọi người và ngày đầu tiên ờ, đi làm sau kỳ nghỉ lễ của các bạn như thế nào với tôi thì ờ, khá là bận rộn nhưng ờ, cũng rất vui vì được quay trở lại với công việc cũ của mình yêu thích ngày đầu tiên thì khá là bận rộn và bây giờ mới có thời gian để làm vlog này chào mừng chào mừng uh, việc quay lại đi làm thì tôi đã tự chiêu đãi mình một món bánh mì ba mì bread bánh mì hội an mà tôi vô cùng yêu thích bạn uh, nhớ đón xem vào lúc uh, ờ, 13 giờ 15 phút ngày mai thứ năm sẽ có bài học tiếp theo của khóa học Angular 13 .NET Core 3 SQL Server 2022 còn giờ thì xin chào